Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công lý cho Myanmar Viettel giúp chính quyền quân sự của nước này theo dõi binh lính đào ngũ Tổ chức Công lý cho Myanmar cáo buộc một công ty nhà nước của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trợ giúp chính quyền quân sự Miến Điện theo dõi dân chúng và binh lính đào ngũ Điều tra mới công bố vào hôm 14 tháng 6 từ các tài liệu do gì cho thấy Mai Thề là công ty do quân đội của Thống tướng Minh Âu Hằng điều hành tích cực khuyến khích binh lính sử dụng dịch vụ mạng viễn thông này. Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Nam đó là Viettel là tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel có 49% cổ phần trong Mai Thề. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó đến thăm trụ sở công ty Mai Thề tại Myanmar vào hôm 18 tháng 12 năm 2019. Theo tạp chí Công lý cho Myanmar, trong nhiều năm gần lại đây, nhân viên của Mytel tỏa đi các đơn vị quân đội để mua chuộc cấp chỉ huy nhằm buộc binh lính của các đơn vị này phải mua SIM. Các nhân viên Mai Thề sẽ thu thập dữ liệu về quân nhân bao gồm tên, cấp bậc và mã số quân đội. Với sự hỗ trợ của các chỉ huy và những lãnh đạo này đã được nhận các ưu đãi về tài chính để đảm bảo binh, lính và sĩ quan của họ thường xuyên nạp tiền vào tài khoản của Mai Thề. Bên cạnh việc phát triển khách hàng trong quân đội, Mai Thê cũng lập ra chiến dịch tiếp thị để phát triển khách hàng trong khối dân sự như ngân hàng, doanh nghiệp, nhân viên chính phủ ở các cấp, từ cấp bộ cho tới cấp xã, phường. Theo một phân tích về đề xuất của Ủy ban Đầu tư Myanmar, quân đội Myanmar dự kiến sẽ thu lợi được khoảng hơn 700 triệu đô la Mỹ trong 10 năm từ Mai Thê để tài trợ cho các hoạt động tội ác chiến tranh đàn áp người dân của nước này tiếp diễn các tội ác chống lại loài người khác nữa, báo cáo cho biết. Trước đó vào tháng 2 năm 2020, Facebook đã xóa 13 tài khoản cá nhân và 10 trang fanpage có liên quan đến Mai Thề, Viettel và Rapid, một công ty của Việt Nam. Chủ nhân của các tài khoản này đã sử dụng danh tính ảo để quản lý các trang fanpage tự xưng là trung tâm tin tức độc lập dành cho người tiêu dùng viễn thông. Nhưng thực chất lại là chuyên đăng tải những thông tin bất lợi và các cáo buộc vô căn cứ đối với các đối thủ kinh doanh của Mai Thề. Trong email trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, Yandana, phát ngôn viên của công lý cho Myanmar cho rằng Mai Thề là sản phẩm của hành vi tham nhũng có hệ thống của quân đội bao gồm Thống tướng Minh Yong Heng và các giới tài phiệt khác và như vậy là mạnh Viettel của Việt Nam đã tài trợ cho họ. Đây là hình ảnh Chính phủ Myanmar bị quân đội đảo chính vào hồi tháng 2 năm 2021. Để tìm kiếm lợi nhuận, các tướng lĩnh quân đội đã giao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam quyền truy cập vào các bí mật quân sự, bao gồm dữ liệu nhân sự và truyền quyền truy tập vào các căn cứ quân sự của họ. Đây là dữ liệu thậm chí không có sẵn do chính phủ, do Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ lãnh đạo trước đây hoặc quốc hội mà quân đội đã cố gắng hạ bệ Dữ liệu bao gồm tên tuổi, cấp bậc và mã số quân nhân ở cấp quốc gia được tổ chức theo căn cứ quân sự và dữ liệu cá nhân của đa số quân nhân Myanmar. Ngoài ra, tổ chức của các nhóm nhỏ hoạt động vận động cho công lý và trách nhiệm giải trình cho người dân Myanmar nói thêm Viettel là một công ty của Việt Nam đã có tiếp tục có quyền truy cập vào các cơ sở hạ tầng quân sự bao gồm các căn cứ cho tháp điện thoại di động và mạng cáp quang của quân đội Miến Điện. Trong khi Việt Nam là đồng minh của chế độ quân phiệt Myanmar, Viettel và Bộ Quốc phòng Việt Nam có thể sử dụng và lạm dụng dữ liệu này nếu muốn, kể cả vì lợi ích quốc gia của riêng họ. Các tội ác diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người của quân đội Myanmar được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh của Viettel với tập đoàn quân sự Myanmar Economy Corporation. Đây hình ảnh Tổng giám đốc tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh Hùng khi đó trao tặng bảng ghi nhận đặt tên thương hiệu MyTel cho công ty liên doanh viễn thông Myanmar. Cho Thống tướng Minh Aung Hưng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Myanmar, tổ chức này cũng đưa ra lời kêu gọi là chúng tôi kêu gọi các biện pháp trừng phạt nhắm vào mục tiêu ngay lập tức đối với Telecom International Myanmar, công ty sở hữu MyTel cũng như Viettel của Việt Nam. Email trả lời phỏng vấn của công lý cho Myanmar đã nói như vậy. Và chúng tôi cũng đã gửi email với công ty Viettel đề nghị họ bình luận về các báo cáo này nhưng chưa lập tức nhận được câu trả lời. Sau cuộc hợp chính quân sự và bắt giam nhà lãnh đạo Sang Suu Kyi vào tháng 2 năm ngoái, nhiều binh lính và cảnh sát đào ngũ cùng tham gia chiến dịch bất tuân dân sự. Tuy nhiên, do sử dụng sim điện thoại của MyTel, họ vẫn bị theo dõi bởi chính quyền quân sự. Do vậy, tổ chức này kêu gọi dân chúng và những người lính phá hủy sim MyTel trước khi đào ngũ đồng thời nói rằng số tiền kiếm lời của công ty viễn thông này không nên chảy vào túi của phe quân sự để họ sử dụng mua vũ khí hay trang thiết bị chống lại người dân của mình, mà cần được sử dụng để phục vụ cho lợi ích của dân chúng. Dẫn nguồn từ Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị Myanmar, công lý cho Myanmar nói kể từ khi đảo chính vào tháng 2 năm ngoái, hơn 1.900 người kể cả trẻ em đã bị quân đội sát hại, giết chết và hơn 11.000 người đang bị giam giữ và thường xuyên bị tra tấn. Đến hình ảnh biểu tình kêu gọi tẩy chay Mai Theo tại Myanmar. Công lý cho Myanmar cũng cho rằng tội ác của quân đội được kích hoạt bởi lợi ích kinh doanh và do vậy dân chúng cần tẩy chay Mai Thê ngay lập tức để ngăn chặn dòng tiền cho tập đoàn quân sự này. Hồi tháng 12 năm 2020, tổ chức này cũng công bố tài liệu điều tra cho rằng Mai Thê đang hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Myanmar